Đố các bạn, thứ gì lúc vàng, lúc xanh, có cả khi nâu và đỏ nữa. Chắc các bạn đoán đó là một con tắc kè hoa đúng không? Vâng, nhưng trong nhà bếp của bạn vẫn còn một câu trả lời nữa. Dù đó là măng tây, đậu bắp hay súp lơ, thì rau xanh luôn đổi màu một cách khá là kỳ lạ sau khi luộc y chang con tắc kè hoa câu này thì dễ rồi nhưng liệu các bạn đã có câu trả lời cho việc tại sao rau xanh lại đổi màu khi luộc chưa? Để trả lời cho câu này, ta phải biết được tại sao rau xanh. Hầu hết tế bào rau có một loại cơ quan được gọi là lục lạp. Các túi này lại chứa diệp lục, sắc tố tạo nên màu xanh cho rau. Nếu sắc tố này bị biến đổi, rau sẽ đổi màu và không may là nồi nước luộc của bạn là nơi lý tưởng để việc đó xảy ra. Đầu tiên, hãy nói về nhiệt độ. Nhiệt độ nước cao và kéo dài sẽ trực tiếp phá hủy các phân tử diệp lục và làm hư hỏng màng lục lạp, khiến axit hữu cơ trong rau tràn vào và phản ứng với diệp lục. Cả hai điều này đều làm giảm đi lượng diệp lục có trong rau, và đồng thời, một số sản phẩm oxy hóa có màu đỏ cũng được tạo ra do nhiệt độ cao. Cho nên việc luộc rau lâu sẽ làm rau chuyển từ màu xanh của diệp lục sang nâu đỏ của các chất khác. Nhiệt độ còn ảnh hưởng đến các enzyme trong rau, bao gồm chlorophyllase, một enzyme thủy phân diệp lục. Nghĩa là enzyme này sẽ tách diệp lục ra thành từng mảnh. Khi nhiệt độ ở khoảng 50 đến 70 độ C, enzyme này sẽ hoạt động hết công suất và thảm sát một lượng lớn diệp lục, tạo ra các chất màu vàng. Vì vậy, đừng bao giờ cho ra vào luộc trước khi nước sôi nếu không muốn chuyện này xảy ra. Hoặc chuyện này. Tuy nhiên, đôi khi rau xanh lại trở nên lỏng lẫy hơn sau khi luộc cũng nhờ vào chính nhiệt độ. Vì trong thịt rau có các bọt khí tự nhiên và chúng phản chiếu hoàn toàn ánh sáng trắng các tia trắng đó sẽ trộn với các tia xanh lục từ lục lạp và tạo ra màu xanh nhạt của rau khi chưa luộc. Nhưng khi nước sôi, nhiệt độ cao sẽ lại làm các bọt khí đó đột ngột nở to và thoát ra ngoài. Nên rau sẽ phản xạ ít tia trắng hơn, tức rau sẽ xanh hơn. Đồng thời, nhiệt độ cao trên 85 độ C còn tắt đi các enzyme thủy phân, nên diệp lục cũng mất đi một kẻ thù. Do đó, rau sẽ trở nên xanh đậm và đều màu hơn nhờ vào nhiệt độ cao. Giờ là yếu tố thứ hai, độ pH. Mà pH là gì á? Nó là một thang đo lượng ion OH trừ và H cộng trong một môi trường. Hai ion này biết thực sự ảnh hưởng đến màu rau. Trường hợp 1, nếu nước luộc không có hai ion này, môi trường nước sẽ là trung tính và màu rau sẽ không bị pH ảnh hưởng. Trường hợp 2, nếu nước có các ion H cộng, chúng sẽ làm giảm pH. Sau đó, chúng lại phản ứng với các phân tử diệp lục bằng cách thay thế nguyên tử magie ở nhân phân tử và tạo ra một chất có màu vàng nâu. Và vì axit tạo ra các ion H cộng, việc thêm axit như giấm hay chanh sẽ làm cho rau đổi màu. Trường hợp 3, nếu nước có các ion OH trừ chúng sẽ làm tăng độ pH và các ion này cũng bắt đầu phản ứng với diệp lục cùng với kim loại có sẵn trong rau như đồng chúng thay thế các nguyên tử magie bằng kim loại mới nhưng lần này sản phẩm lại là một chất còn xanh hơn cả chất ban đầu đó chính là chlorophyllin và vì muối nở tạo ra các ion OH trừ thêm muối nở vào rau sẽ làm rau rực xanh óng ánh hơn tóm lại các yếu tố như nhiệt độ, enzyme, pH và độ phơi sáng đã có tác động khác nhau lên màu sắc của rau trong quá trình luộc. Và tùy vào sự phối hợp các yếu tố này mà rau sẽ có màu xanh, vàng, nâu hay đỏ. Nắm bắt được quá trình đằng sau việc luộc rau không những giúp ta chọn đúng cách chế biến mà còn đưa ta đến một kết luận rằng việc luộc rau không hề nhạt như nước luộc chút nào. Mà nước luộc không có bỏ muối nha.